chào các bác nhá shop tân ánh xin chào tất cả anh em ở ngoài cái mẫu bơm ờ, fb bơm xe fb một loại một ấy mà vừa rồi tôi có giới thiệu với các bác ấy thì bên shop cũng có cung cấp cho bác một cái mẫu bơm xe fb nhưng mà gọi là fb hàng cải tiến nhá thì hàng này nó sẽ rẻ tiền hơn một chút hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết để các bác cái mẫu bơm ờ, fb cải tiến này nhá cho các bác xem nhá bộ bơm xe fb cải tin vào sản phẩm cho mình đi nhá cây bơm à, một cái tay cầm nữa các bác nhá tay cầm ở cái hộp đồng hồ đây và đây là thân bơm nhá các bác nhá thân bơm này à, bao bì cứ để ra ngoài nhá à, đầu tiên tôi sẽ bóc cái hộp đồng hồ ra cho các bác xem đây là bơm FB cải tiến trong này thì có thêm cái ờ, phụ kiện của nó đấy nhé các bác nhá đây phụ kiện nó bao gồm có dây bơm này à, túi đồ này cả đây đa năng này chai dầu bôi trơn này đây giới thiệu với các bác đầu tiên sẽ là cái tay cầm tay cầm của FB cải tiến là dạng như này các bác nhá, các bác à, khi bắt vào các bác bắt cái dạng nỗ to lên trên này nỗ to lên trên nhá à, xong rồi đến cái đồng hồ đồng hồ cũng là màu đen cái bơm FB bơm xe cải tiến này thì nó cũng bơm được ờ, với mức áp là 300 kg các bác nhé 300 kg một chai dầu vôi trơn cho cái bơm này cái cả đây đang đăng để các bác tháo các dụng cụ ra một cái gói ờ, bông bông này gọi là gói bông lọc ẩm các bác nhá bông lọc ẩm các bác để nằm ở trong cái dây lọc ẩm này, này. ở đây là cái gói dụng cụ của nó nhá gói dụng cụ gong thốt đi theo thêm để cho các bác thay thế sửa chữa cái lần đầu tiên mà cái bơm nó bị trục trặc nhá rong cốt đi ngoài ra sẽ có hai cái đầu hai cái đầu giống như là hai đầu van nạp đấy các bác nhìn này à, một đầu đặc một đầu đặc này để các bác chốt vào đây để các bác chốt vào đây để các bác ờ, thử áp một cái bơm này nhá để thử áp cái bơm này còn một đầu ấy là cái dạng uh, bơm xe máy bơm vào van xe máy cái này có sẽ xoáy vào cái van xe máy được nhá đây đầu van một chiều mà xoáy vào van xe máy thì các bác về các bác chế bơm xe của gì đấy các bác chế nhá đây là cái dây bơm này còn đây là cái phần thân bơm chính nhá các bác để ý đây à, shop bán hàng trên video thực tế bơm xe FB loại cải tiến thân bơm chính sẽ là như thế này bơm thân bơm bằng inox các bác nhá thân bơm bằng inox này à, thân bơm bằng inox à, cái đạp chân đấy là đạp chân theo kiểu dạng gấp được nhé dạng gấp được các bác dạng gấp lên được và nó cũng có bọc chun luôn có bọc chun luôn Ờ, con ốc xả áp là làm theo cái kiểu ờ, bằng như này ốc xả áp to làm kiểu bằng như này nhé cái FB loại một cái làm theo kiểu khác thì nói chung là bây giờ sản phẩm có như nào ấy thì shop giới thiệu như vậy để cho các bác xem được rằng là à, chi tiết cái bơm FB cải tiến là như thế này nhé các bác nhé à, chi tiết cái bơm FB cải tiến là như này à, thế về giá của cái bơm FB này thì sẽ là 800.000 các bác nhé giá là 800.000 cho một cái bơm Ờ, xe lại FB cải tiến như thế này nha các bác nhá ở ờ, cái này các bác muốn bơm được thì các bác ờ, sẽ gắn đồng hồ vào gắn dây bơm vào được nhưng mà các bác xem thực tế này đây là thực tế là cái bơm FB cải tiến với giá 800 nghìn đã bao cước cho các bác nhá. bơm xe bơm xe FB cải tiến 800 nghìn đã bao cước cho các bác rồi đây Đó. thực tế nó như thế này nha các bác nhá khi các bác lắp à, hết đường ống dây hơi vào thì nó à, thành một cái bơm như này nhưng mà cái bơm này nó là bơm à, FB loại 1 nhé FB loại 1 các bạn Đấy, FB này là FB loại 1 còn FB kia là FB cải tiến thì cái này là dành cho uh, gọi là bơm áp bơm áp hay là bơm xe à, các bác anh em mình thì nó là hiểu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi em giới thiệu với các bác là cái bơm uh, xe nhá Đấy, anh em hay gọi là con em ép nâng cao ép thì các bác cũng đã hiểu vấn đề thế còn đây cơ bản chính là giới thiệu với các bác cơ, ờ, cơ mẫu bơm xe FB cải tiến giá 800 nữa các bác nhá 800 bao ship cho anh em đi toàn quốc luôn đây bơm xe 800 anh em mua hàng vui lòng liên hệ với này số điện thoại của shop đây nhá vui lòng liên hệ số điện thoại của shop rồi xin cảm ơn hẹn gặp lại ờ, các bác trong những video sau nhá về những cái sản phẩm độc đáo thuộc nghệ độc đáo hơn anh em à, vui lòng đăng ký kênh cho tôi của shop nhé để cập nhật những sản phẩm mới xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhé